nút là cái gì? Chúng ta cùng tìm hiểu qua về khái niệm của kính nút. Kính nút là một dụng cụ quang học dùng để bổ trợ cho mắt trong việc quan sát các vật nhỏ. Được chưa? Các em chú ý nhé. Vậy thì nguyên lý hoạt động của kính núp như thế nào? Bây giờ mục đích của việc sử dụng kính núp là để phóng to vật ra. Được chưa các em? Vậy thì cái vật mà chúng ta quan sát nó sẽ trở thành là ảnh cái vật mà chúng ta quan sát nó chính là vật của kính núp. Và qua kính núp sẽ cho một cái ảnh nào đó. Và ảnh đấy nó phải lớn hơn so với vật ban đầu. Ảnh đấy nó phải lớn hơn so với vật của kính núp. Và ảnh đó phải làm trong giới hạn nhìn rõ của mắt. Thì mắt chúng ta mới quan sát được. Được chưa các em? Đó, đấy nguyên lý nhé. Nguyên lý hoạt động là sẽ tạo ra một cái ảnh ảo cùng chiều lớn hơn. Và ảnh đó phải nằm trong giới hạn nhìn rộng của mắt thì mắt mới quan sát được các em thấy là qua kính mà lại cho ảnh ảo lớn hơn thì kính núp của chúng ta vì bản chất nó phải là thấu kính hội tụ được không ạ vì đối với kính phân kỳ thì mọi vật thật qua kính phân kỳ đều cho ảnh ảo cùng chiều và nhỏ hơn vật rồi cho nên ảnh ảo cùng chiều mà lớn hơn vật thì kính đó buộc phải là kính hội tụ. Các anh chú ý nhé. Đấy, về cơ bản thì kính lúp nó chính là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn nó vào cỡ vài cm. Được chưa? Đây là chúng ta giới thiệu qua về kính lúp. Còn cách quan sát một vật qua kính lúp như thế nào? Thì chúng ta sẽ chuyển sang một tiếp theo, đó là cách nắm chừng. Bây giờ để quan sát một vật nhỏ qua kính lúp thì trước tiên chúng ta phải đặt vật ở phía trước kính. Được ạ? Và ảnh của vật qua kính là ảnh ảo cùng chiều lớn hơn thì vật đó phải nằm trong tiêu cự của kính. Các em chú ý nhé. Thứ nhất, chúng ta phải đặt một cái vật. Trước tiên, chúng ta phải đặt một vật AB nằm phía trước kính và nằm trong tiêu cự của kính. Để vật đó qua kính sẽ cho một cái ảnh ảo A phải B phải cùng chiều lớn hơn và xa thuộc tính hơn vật. Đúng không? Đấy, ảnh cùng chiều lớn hơn. Vậy để quan sát ảnh này thì mắt của chúng ta phải đặt ở phía sau của kính lúp. Đúng không các em? Nhá. Đấy, mắt quan sát. Đặt ở phía sau của kính lúp, khi đó mắt sẽ quan sát được cái ảnh là A phải B phải. Còn bây giờ để thu được ảnh hay để quan sát rõ vật thì chúng ta phải đi điều chỉnh. Vậy điều chỉnh ở đây là điều chỉnh cái gì? thì có hai cách điều chỉnh một là các em điều chỉnh